Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Tháng 4 năm 2022, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, các quận huyện, thị xã tổ chức hội nghị công bố công khai đồ án quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030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 quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội thuộc địa giới 20 quận, huyện được phân 3 vùng theo chiều ngang, gồm có khu vực nội đô, có khu vực nội đô lịch sử. Từ vành đai 2 vào trung tâm sẽ đẩy mạnh phát triển không gian ngầm, do cơ bản đã khai thác hết không gian trên mặt đất, mật độ đô thị cao. Còn tại khu vực nội đô mở rộng, từ vành đai 2 đến vành đai xanh Sùng Nhuệ, sẽ tăng cường liên kết các không gian ngầm cục bộ tại các công trình đã và đang hình thành, tạo thành hệ thống liên hoàn. Tại khu vực phát triển mới, khu đô thị Đông Vành Đai 4 và khu vực phát triển mới phía Bắc Sông Hồng sẽ dự phòng quỹ đất cho phát triển đồng bộ giữa không gian ngầm và không gian nổi đồng bộ hiện đại. Về độ sâu, quy hoạch chia làm 3 lớp với công năng riêng. Đầu tiên là lớp nông, từ 0 đến 5 mét, phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm như lối vào tầng hầm, hầm đi bộ, lớp trung bình từ 5 đến 15 mét để xây dựng công trình công cộng bãi đỗ xe ngầm, lớp sâu từ 15 đến 30 mét dùng để xây dựng hệ thống giao thông ngầm, đường sắt đô thị. Vùng hạn chế xây dựng công trình ngầm là khu phố cổ Hà Nội, ngoài đê sông Hồng, sông Đuống, nơi có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng tiêu thoát lũ. Vùng cấm xây dựng Khai thác không gian ngầm là khu vực được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt như Hoàng thành Thăng Long, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Văn miếu Quốc tử Giám, khu Cổ Loa, đền thờ Hai Bà Trưng, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn, phạm vi khoanh vùng bảo vệ khu đất quốc phòng, an ninh. Một trong những nội dung quan trọng của đồ án quy hoạch chung xây dựng không gian ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội là thành phố định hướng giao thông ngầm chủ yếu là hệ thống các tuyến đường sắt đô thị xây dựng ngầm, gồm có 6 tuyến, với tổng chiều dài khoảng 86,5 km, sâu trung bình là khoảng 20 m, 81 ga ngầm. Thành phố cũng quy hoạch 78 bãi đỗ xe công cộng ngầm, với tổng diện tích sàn là hơn 104 hecta, chủ yếu bố trí tại khu vực 4 quận nội thành cũ. Công trình xây dựng từ 3 đến 4 tầng hầm, về không gian công cộng ngầm được xác định là các đầu mối giao thông công cộng lớn với 39 khu vực phát triển không gian công cộng ngầm tại các khu vực nội đô, lịch sử và mở rộng, với tổng diện tích khoảng 954 hecta, định hướng bố trí các chức năng như dịch vụ, thương mại, vui chơi giải trí, gara ngầm gắn kết với các tuyến đường sắt đô thị, nhà ga trên tuyến. Đối với quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ, các bến xe khách, xe tải liên tỉnh được bố trí trên các trục hướng tâm tại cửa ngõ giao với vành đai 4, theo các hướng Đông Tây, Nam, Bắc. Các bến xe khách liên tỉnh xây dựng mới được kết hợp với các điểm đầu cuối của hệ thống xe buýt công cộng và gắn với các nhà ga của các tuyến đường sắt đô thị nhằm kết nối, vận chuyển hành khách vào khu vực nội đô và ngược lại, từng bước thay thế các bến xe khách hiện có nằm sâu trong nội đô. Các bãi đỗ xe công cộng tập trung bố trí tại các khu dân cư, khu chức năng xây dựng tập trung mật độ cao, đảm bảo cự ly đi lại từ 300m đến 600m, thuận lợi kết nối giao thông. Tại khu vực trung tâm, các bến xe hiện có trong khu vực đường vành đai 3 gồm có Gia Lâm, Mỹ Đình, Giáp Bát, nước ngầm được tạm thời giữ lại tiếp tục khai thác trong giai đoạn quá độ và chỉ nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất của bến xe trên cơ sở quy mô hiện có. Về lâu dài, các bến xe này sẽ được thay thế bằng các bến xe theo quy hoạch tại khu vực lân cận đường vành đai 3, gồm có bến Đông Anh, bến Cổ Bi và vành đai 4 là bến Nội Bài, bến Phùng, bến Phía Nam. Quỹ đất các bến xe hiện có này sẽ được chuyển đổi chức năng ưu tiên cho các nhu cầu phục vụ giao thông công cộng và giao thông đô thị như bãi đỗ xe công cộng, điểm trung chuyển xe buýt, trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ. Cụ thể là sẽ được thực hiện theo các dự án riêng được cấp thẩm quyền phê duyệt. Về quy hoạch các bến xe khách trung hạn, bến Yên Sở, diện tích khoảng 3,2 hecta, được xây dựng theo dự án đầu tư được duyệt. Thành phố không bố trí các bến xe Xuân Phương, Kim trùng do đã hết thời hạn thực hiện. Vị trí quy mô các bến xe trung hạn quy hoạch sẽ tiếp tục được giả soát xem xét cụ thể trong quá trình lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải có liên quan. Ngoài ra, nội dung quy hoạch cũng gồm 7 bến xe dài hạn, 8 bến xe tải liên tỉnh và mạng lưới gồm 7 khu trung tâm tiếp vận. Nhưng có một vấn đề đặt ra đối với quy hoạch bến xe khách ở Hà Nội là sau di rời, cơ quan chức năng sẽ làm gì với đất vàng? Câu hỏi này tưởng chừng như rất đơn giản khi câu trả lời đã có ở bên trên – quỹ đất các bến xe khách hiện có này sẽ được chuyển đổi chức năng ưu tiên cho nhu cầu phục vụ giao thông công cộng và giao thông đô thị, bãi đỗ xe công cộng, điểm trung chuyển xe buýt, trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ. Cụ thể là sẽ được thực hiện theo các dự án riêng được cấp thẩm quyền phê duyệt. Nhưng trên thực tế thì lại hoàn toàn khác. Đã có nhiều bến xe Hà Nội xóa sổ, nhưng quỹ đất lại không dành cho giao thông đô thị. Trước đây, Việc ùn tắc giao thông trên tuyến đường Nguyễn Khoái là một nguyên nhân được cho là do bến xe Lương Yên. Thế nhưng trên thực tế, khi bến xe này đã được xóa bỏ, thì tình trạng ùn tắc giao thông vẫn tiếp tục xảy ra. Cụ thể, năm 2016, bến xe Lương Yên được quyết định di rời sau 12 năm tồn tại. Thời điểm đó, người dân địa phương khá vui mừng vì cho rằng sẽ sớm thoát khỏi cảnh tắc đường, thoát cảnh nhốn nháo do việc bắt trả khách. Thế nhưng thời gian sau đó, Khu đất đã được điều chỉnh xây dựng 3 tòa tháp cao tầng tiếp tục gây thêm ách tắc giao thông khu vực. Tương tự, bến xe Hà Đông do tỉnh Hà Tây cũ quản lý cũng đã ngừng hoạt động để xây dựng chung của cả tầng. Thay thế là bến xe Yên Nghĩa nằm cách đó khoảng 4 km, rộng 7 hecta và được đầu tư trường 80 tỷ đồng. Với diện tích rộng, cơ sở vật chất hiện đại, đây được coi là bến xe khách lớn nhất miền Bắc. Nhưng sau nhiều năm đi vào hoạt động, bến xe Yên Nghĩa vẫn vắng vẻ điều hưu vì nằm ở đường vành đai 4 xa trung tâm. Theo các chuyên gia về quy hoạch cho rằng, dù có quy hoạch, xây mới bến xe bên ngoài thì vẫn phải giữ lại bến xe trong nội đô. Nếu đẩy các bến xe ra ngoài, người dân nội thành muốn đi các tỉnh sẽ phải đi lại, di chuyển bằng xe cá nhân, xe taxi. Như vậy, các phương tiện đi lại trong nội đô chỉ có gia tăng chứ chẳng giảm đi, ngược với đề án hạn chế phương tiện cá nhân. Do vậy, Hà Nội không nên đưa toàn bộ các bến xe liên tỉnh ra vành đai 4, mà cần có kết nối phù hợp với các tuyến cố định. Do vậy, Hà Nội không nên đưa toàn bộ các bến xe liên tỉnh ra vành đai 4, mà cần có kết nối phù hợp tuyến cố định với khu vực tiệm cận trung tâm, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Song song với việc xây thêm các bến xe mới, Hà Nội cần quy hoạch giữ ổn định các bến xe liên tỉnh hiện có, nằm từ vành đai 3 trở ra như bến xe Mỹ Đình, nước ngầm, đồng thời nâng cấp hiện đại hóa các bến xe này như áp dụng khoa học công nghệ trong tổ chức, điều hành bến, tổ chức hiệu quả việc phân luồng giao thông, xem xét nâng cấp thành bến xe nhiều tầng, đảm bảo phục vụ phù hợp nhu cầu đi lại của người dân. Nếu theo quy hoạch này, người dân ngoại tỉnh muốn đi vào vùng trung tâm thủ đô, thì sau khi đi xe khách liên tỉnh đến các bến xe, sẽ phải di chuyển quãng đường từ 20 đến 30 km bằng các phương tiện công cộng hoặc cá nhân Điều này gây khó khăn cho người dân hơn là sự thuận lợi. Việc đẩy bến xe ra trung tâm còn tạo điều kiện cho xe dù, bến cóc phát triển. Do chi phí từ nhà đi đến bến xe nhiều hơn chi phí tuyến chính, nhất là khi giao thông công cộng hiện tại không tốt và trong tương lai gần, chúng ta cũng chưa đủ kinh phí để đầu tư đồng bộ. Về sự lãng phí xã hội, giả sử Hà Nội đưa bến xe ra Bát, nước ngầm, Mỹ Đình về nơi cách bến xe hiện nay 7 đến 12 km với lượng khách trung bình là 120.000 lượt mỗi ngày. Tổng chi phí di chuyển của hành khách đi và đến các bến xe Hà Nội sẽ cực kỳ tốn kém. Ngoài ra, ở khu vực phía Nam đã có bến xe nước ngầm Giáp Bát, nhưng nay lại đồng ý cho xây thêm bến xe Yên Sở. Trong khi đó, ở khu vực phía Đông Bắc lại gần như vắng bóng bến xe, kể từ khi bến xe Lương Yên bị xóa sổ. Đặc biệt, khu vực này đi nhiều tỉnh lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang nhưng lại chỉ có bến xe Gia Lâm với diện tích rất nhỏ, chỉ đủ cho nhu cầu đậu xe buýt. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đi tìm hiểu về đồ án quy hoạch không gian đô thị ngầm của thủ đô và quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Có thể thấy, những bất cập trong quy hoạch bến xe là đã có, nhưng còn hướng xử lý ra sao cho hợp lý thì còn phải chờ cơ quan chức năng và các nhà quy hoạch đúng không các bạn?